cáu giận thì nó hại gan và điều này chính là cái điều mà tại sao ấy những người mà có tâm cáu giận thì mặt họ lại sạm rất nhiều đâu có phải cáu giận nó làm sạm ra đó mà cáu giận thì nó làm tắc nghẽn ở gan và gan tắc nghẽn thì độc tố nó nó giữ lại trong cơ thể và lúc này nó dội ngược vào máu và nó gây ra độc tố trên trên làn da mình nám này phải đúng không nám hay là và lúc này chúng ta gặp ánh nắng mặt trời đó cái melanin đó nó mới tạo ra nám da chị em phụ nữ là đi tẩy nám rồi đi uh, dùng các loại sóng đó. sâu vào nhân chính đến một hai tháng vài tháng sau lại thấy nám trổ ra đó nhưng mà vì nghe quảng cáo mà cứ đi làm tốn rất nhiều tiền trong đó không biết rằng độc tố đó là từ gan nó đẩy vào máu nó đẩy ra ngoài da và khi gặp ánh nắng thì nó mới lộ ra ngoài một bộ.